đây là cái tình trạng chung trên tất cả các dòng xe BM nhé thì đây là một cái ờ, tay cửa trên xe BM 5 series ờ, xong thời gian sử dụng thì nó sẽ bị lão hóa như này bởi vì cái vật liệu sử dụng là cao su non cho nên là khi mà mình để ở trời nắng một thời gian thì cái phần nhựa cao su nó sẽ bị chảy ra như này đó cực kỳ là xấu xấu và hầu hết tất cả các dòng xe BM uh, ờ, như mình cụ thể ở đây là dòng xe BMW 5 series F10 từ 2010 cho đến 2017 là bị tạo hóa Đấy. thì cái phần nhựa phía trong như phần nhựa này là đã được sơn lại nhưng mà nó vẫn bị nứt bị xấu Đấy. còn cái phần tay cửa này đây là tình, tình trạng là còn là còn tương đối đẹp đấy còn nhiều nhiều xe là là, là, là, là, là não hóa hết rồi Đấy. thì giải pháp cho cái việc mà chảy nhựa não hóa này mình sẽ thay thế bằng cái um, tay nhựa tay nhựa ABS thì cái tay nhựa ABS này cực kỳ bền luôn cực bền luôn và cái khác biệt ở bên mình là bên mình có thêm một cái phần da phần da phần ốp ngoài này đó hộp ngoài này thay thế khít với cả cái phần nhựa ABS ở trong cực kỳ đẹp luôn chỉ việc tháo ra và tháo cái phần ờ, hỏng này tháo phần hỏng này và thay thế bằng cái phần ờ, cao su non này bằng phần nhựa Đó, cực kỳ đẹp để lắng thoải mái không vấn đề gì cả không bao giờ sợ bị chảy nhựa hay mòn thì một bộ này của mình sẽ bao gồm ba cánh này ba cánh này một ba cánh này và ba cái nút ba cái nút nhựa nút công tắc cũng bằng nhựa ABS luôn đó và một cái tay cửa lái thay thế zin xịn luôn cũng bằng nhựa ABS chứ không phải là bằng cao su non không bao giờ sợ bị não hóa đây đây là cả bộ bao gồm ba tay ờ, một ờ, tay cửa lái ba tay cửa phía sau và ba nút công tắc đó đây là cái hình ảnh tay nhựa nhá tay nhựa bị chảy nhá Đấy. rất là bẩn thậm chí là chủ xe đây đi sơn lại nhưng mà em nhìn kỹ nhưng cái phần sơn lại thì nó cũng không được đẹp một thời gian là nó cũng bị nứt hết ra Đó. không bao giờ bền được không có bền như mình thay bằng nhựa ABS được